trồn lắm trồn vãi là mà cái gì có sợ đâu rơi nữa không anh không sợ đúng không em rơi không lo Đấy anh phải làm ở nhà ấy chứ Cái rồi cái gì anh? Cá bò Cá bò Trồn lắm nay cuối tuần chúng ta có một buổi ra ngoại Đêm nay à, sẽ làm món à, cá bon đường muối ớt Đây Ngon này Đơn đi anh Sản phẩm Ok anh Anh mang đủ vị không? Úi giời, nhiều thế Còn rất là nhiều, mỗi bồng xong lượng con xong một cái hôm ấy à hôm ờ, vừa rồi đi câu đây à? câu câu biển câu biển luôn tự câu tự làm tự ăn ừ. <laughs> cá bò cho em là toàn phơi ra xong rồi nướng kiểu là ngọt ốp ngọt ngọt đấy con cá bò là bò nhỏ à bò to phải làm này anh làm nhà trước một tí rồi đúng không luộc da phong cảnh thiên nhiên luôn chào anh em nhá hôm nay à, anh em ở tây bắc à, vào thăm à, nhịp sống miền trung à, cao bằng bắc càng là sơn thì có hết à, nha, nha, nha. gửi lời về thăm quê hương ấy hả <laughs> hôm nay anh em sẽ làm món cá nướng đây là các bạn xem nhiều video thì biết cây này là cây gì rồi đây là lá chim chim đây là cá bò biển đây. Cá này mấy phẹt là câu được đấy Đã được là nhiều luôn Đây Đặc sản ở miền Trung Dưa gang Dưa gang à? ừ. Không, nó không đâm không bò nó để nướng đó Anh ở đây than nướng à Than, ừ. to thôi bạn ơi, bạn không bơi thì bạn đừng có vào xuống Xuống, xuống rưa Không, bơi à ra hẳn nói kia rửa cho nó nước nó sôi thật đi đi hai ba thằng ra ngoài rửa luôn đây, đây, đây. đừng đùn tao ra để cho mấy thằng em ờ, đi học sinh tồn thôi mình, mình toàn chơi bốn chân chả biết làm gì đi chân thôi quay đi anh đưa nó to như xa ấy đây như kiểu quay cái nhỉ có hai trái chanh á ok tranh bơi tranh bơi tranh ê giờ gan xỉu huế đây chuyện này Bắn một người Trời ơi Ôi giời ơi Đây đây đây đây đây Đây đây, đây. Rửa lại đi Đưa đây Phú đây Nhìn đi lại Đấy Chán lắm Bắt này hỏng hết dưa rồi Dập hết dưa rồi Ông này đưa cho anh Phương Thiếu một quả chanh ấy Đây Thế là không đủ đâu Đưa cho Hương Hương thử bắt nào Đây à, Ôi to mà dài thế Vừa to vừa dài vừa cong Dỡ đi. Dỡ ơi. Ừ. Tao không đi được như này. Em cõng mẹ. đi đó thử. Anh Vương ơi, không? Gì đây? Nhưng mà đi đâu xong ấy về ăn được khúc bằng hòa. Đi không? Lạc nào em cũng biết rồi. Đang bơi không? Kết bản con người nó muốn. Đi. Đi bơi. Đây, anh em ờ, ở Tây Bắc ờ, đến thăm nhịp trọng viên trong công sinh tồn Tây Bắc nướng cá miền Trung <laughs> Cá này Tây Bắc làm gì có Nãy vừa lật mà Quay nặng thế Ơi, đừng, đừng, đừng được quỷ này vào mà khói Lạc nó hôi khói Cá hôi khói Tây Bắc <laughs> Đúng là Tây Bắc thiệt Làm gì cũng phải có khói đấy Đưa thang này vào đây này và bây giờ là muối tây bắc đây là muối hạt dội ừ. đây là muối ớt muối ớt à, để lạc chăm cá đấy thơm mà mở ra ngửi thơm tây bắc mà không biết nữa thôi không đó là cái vỏ thôi ô thế anh không cho em lên youtube à <laughs> mày to quá còn <laughs> vợ con <laughs> dưa này là dưa như kiểu dưa, dưa hấu à dưa gan, dưa gan. như như quả lý màu dưa hấu ấy dưa gan. Em nói vào con dưa chuột là thật hay là bốc phét à? Vâng chứ Bụi đấy Cần cho em chị ơi À, cầm oh. chân nội cái gì ấy không anh đâu để em tôi, từ nào dưa khang tây bắc <laughs> dưa gang miền trung ừ. thơm hết miếng này ăn lại hết nhỉ con voi còi quả dứa à quả bí mời các bạn nhá chấm chút này nó hơi thế nào ấy đây nè mùi rồi chấm uh, mùi ớt ờ, đặc sản huế đó ừ. siêu cay đây là ớt chứ không phải muối ớt rồi ừ. ruồi ừ. ê con ruồi đó quá <laughs> thăm cả thì cá chấm cái gì vậy mười ớt đấy Hả? chấm mười ớt từ để em chụp ảnh ăn, ăn rồi làm cá lên đi chín rồi Cứ cho em chụp đấy biết ngay mà vừa nói rồi gì đâu vậy thán thán luôn cá ăn à? ăn ăn thôi bỏ cá ra bỏ cá ra nè có ớt thì mới ngon ớt ờ, đây ớt tương ấy không ô, ô, ô nóng nó nằm ra nằm ra thế rồi nướng tiếp này nằm ra nướng cái khác bỏ cùi vào bỏ cùi củi vô bỏ nhẹ nhẹ đổ mùi hết đây <laughs> nóng luôn mà <laughs> tục dục quá lấy cá khác dạ. đây đây đây đây đây đây đây bỏ vào bỏ vào đấy tin nhau đi bỏ vào ráng đi bóc bóc bóc đi anh em ơi rồi bỏ củi vào lôi bạn bạn lấy máy bạn bạn chụp tới mà em em bỏ em bỏ đây trên đây anh, chờ đi em em ừ. xin nhỏ nhá ok tại chợ cá anh đi ra à cút cút ra thần cút cút ra để thanh niên thể hiện nhá được chưa? Lầu thế. bán Hả? <laughs> đuổi nhanh bạn. Rồi. Có cần chờ nó hết lửa không anh? Ồ. À. Chờ nó bớt khói đi <laughs> Cho nó không táo. Ấm không? Không biết Rồi, nồi lửa lên, bỏ cả bên đây ra, tẩy nhau ra. Cả nhà. Rồi. Dạo rồi anh em ơi. Đấy. Rồi, chuyển thôi. Em ờ, cắt cái chanh này vắt vào trong mũi Vắt chanh vào ờ, không? Đây, chỉ đây các bạn Để đó thôi, đi đó Vắt vào Nhiều quá không? Ừ, nhiều thoải mái, càng nhiều càng ngon Wow, mấy này ngon Đã đó, ờ, Rót vào, rót vào Chưa? Chưa, đã có rồi Chưa có rồi Mỗi người một lon này. Mỗi người một lon. Không chung luôn. Cho ăn một lon. Nhưng chắc là không cắt được đâu, con kệ đi. Chị. Ăn ngang nào thì gỡ ngang đó. À, ăn cái gì gỡ cái đấy. Ai thích ăn phần nào gỡ phần đó. Wow. Này. Anh em dây cái đi. Nào, chứ sao mà con này. Mày đểu nhá. Để lại nhá. miếng này của em nhá. <laughs> Đánh giúp chủ quyền à? Ghép lại đi. Cả này toàn thịt lên thoải mái ăn này <laughs> năm con nhưng mà cảm ơn à, nhà tay trợ đã tay trợ cá vài bữa tay trợ món khác <laughs> vài bữa có cả xong cả ngư tay trợ tiếp ui lên xe đi em ơi lên xe đi em ơi hai ba go sao thiếu người nhỉ nhỉ đi thôi người không thích em tối nay à, anh cho lên youtube một cái là ngày mai nó sẽ đăng ký hết anh cầm cho em ăn thử Ôi, không được chăn nhau chăn nhau em đã đút vào mồm rồi đấy Ôi, to quá anh em to quá ngại rồi thôi đừng ngại đâu anh ngon này chín rồi đấy Ôi. à lấy cái lá đây đây đây đây đây đây đây đây nè thơm nhỉ quẳng quẳng lá này vào ngon hơn chấm này ngon hơn này đây lá gì đây ạ cứ quẳng vào ăn sẽ biết ngũ gia bì ngũ gia bì là cái quất quất này ờ, thuộc bắc thuộc bắc gọi là ngũ gia bì thôi cô bảo đây là lá ngón đưa cho mình ăn <laughs> Mày ăn không? Có, bây giờ ăn mà em chả bảo ồ thơm hết Chưa chết à? Mà để nhờ con sống mà Rồi chúng mình gọi quất hồng bì á À, là, chắc là hàng, hàng điệu đấy, hàng giả Nhưng mà cái chấm, đáng nhất là mình phải chấm nước hơn này Ờ, thế Cả là chấm mùi này mà ngon không? Cay vào Có tí tiêu nhỉ? Cái nhiều thịt thật Cá hủ à? cái nhiều. Ngon à? cái này nhiều hương. Chấm đấy. Chấm cái này. Ok nhiều hương. Úi giời, sao chấm nhỉ? Mới này rẻ nhỉ? <laughs> ngon. Thôi là tăng hai đi anh em đi. <laughs> Rồi cảm ơn anh em ờ, Tây Bắc vào ghé thăm ờ, nhịp sống em tống này. Cả đồng bằng nữa mà anh. Ừ. Hải Phòng mà. <laughs> Hải Phòng. Ồ, Hải Phòng nè. Hải Phòng. Hải Phòng. Cao Bằng. À? quên rồi. Cao Bằng. Cao Bằng. Nghệ An. Nghệ An. Sơn La. Hà Nội. Ờ, à, thủ đô à? Thủ đô. Hà Nội. Ôi, đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì miệng không ra khỏi thủ đô à. à. Chắc nghĩ đổ ra. À. mày chịu với mì tôm đâu rồi sao không vào được cho anh chưa để cho nó chạy hết cái vỏ á ừ. mày lấy vỏ này ở đâu nó bóc mì tôm ra lấy vỏ thôi không cái vỏ này ta ăn mì tôm sống thế là tao để lại tạm ấy tạm ấy nhìn kinh nhở cái này ôi nhìn như bịa nha <laughs> cho ăn miếng cá nè ăn thử xem cá chín chưa đây chạm ở này mà ăn mới thậm tôi ngồi kẽ nhá rơi bia anh xuất sắc xuất sắc mẹ luôn xuất sắc xuất sắc bíp bíp ừ. luôn <laughs> tiếp tục là lần lượng mẹ thứ hai tiếp tục là mẹ cá thứ ba để gạt gạt không gạt bên đấy gạt bên đó bỏ xuống chứ đó, đó. để đó để đó đó đấy để để đó đó để vâng. chụp ờ, thang rồi mình sẽ nướng tiếp Lên xe đi anh ơi ừ, Ra cho em cái lá Được rồi, được rồi Được rồi, nào lên xe nào Mẹ thứ hai Mẹ thứ hai, ôi Mới đi một lúc mà mẹ thứ hai nó làm hết rồi ừ, làm hết rồi Mẹ ơi, bi thằng nào Thằng nào Ai Thằng nào Để bi Thằng nào, con nào Ô, đây ha Ô, ô, ô Anh biết rồi Ôi, chết rồi Thôi, thôi, anh em ơi Ai mà tất cả mọi người đều biết hai ba vô vô vô cũng đi nhặt nhẽo <laughs> mày đấy mày tự nói mày tự cười đấy kệ em em nhặt thế mà ừ. ok anh nước ốc à. ai da ngon đáo đi ừ. ăn đi anh đi nhanh thế nhanh đi <laughs> nhanh nhanh đi nhanh trước thua nhanh như một cơn gió đi ra ngoài vào em mất hết hai con <laughs> anh ăn đi anh thằng đi hôm nay để tiếp khách đông bắc tây bắc <laughs> à, đây <laughs> hai thanh niên lâm màu đây hai thanh niên lâm màu và cây kiệt đây chín chưa cục đá nóng lắm anh ạ ai vậy mày đùng vào cục đá gì mày nói trước Thế này, em em bật flash cho quay này. Đấy. Đấy Săn hồng mà bây giờ nướng mới đẹp này Nội lượn lên em lúc này cứ để quạt đấy tí quạt nó chảy ra thôi này. cho nó mạnh không ai thích yếu đâu nhá Lời, pin. này đấy thế này ưa nhăn thì đấy tắc tắc quạt đấy đấy mình phải ra tay thôi thôi các bạn đòi hết rồi thế đi Đúng là các bạn ở Tây Bắc rồi ăn mòng biển ăn không được Không biết chế biến rồi Ôi được Ôi, con cá này ngon nhất Ngon nhất từ nãy giờ ấy. Mình đứng ở phải khác <coughs> Đừng đừng cần quay Thánh hông đẹp Không ấp thầy em bé không <laughs> anh bây giờ anh phải anh phải đây tập trung chưa mong vào ủng hộ đi trước cho anh anh bây giờ ấp ấy đến lúc ra trường là vừa thật luôn hợp, hợp lý đúng không đây mẹ cá này nhưng mà anh em cảm giác ngồi ngoài trời này nó cảm giác nó dễ chịu hơn mà nhậu nó đỡ say hơn không uống nước đỡ đỡ say hơn thật hôm nay anh sẽ chuyện với với coi rồi em ờ, ờ, to ra như uống này dũng thôi đi chẳng anh cũng bùng rồi phải đợi đá đấy anh nghe bọn nước anh nói em phải ở đập đất chưa à. nhất của em á em nhất của em chết như một con chó à, anh cũng chết rồi hả <laughs> mày biết anh lôn đây cái giày xong rồi lấy cái tay lấy cái đuôi ấy nó dọn đến hôm sau mình giận chủ cũng mãi thằng nào trần giày bố đâu, <laughs> sao thằng nào vứt giày tao vào nhà vệ sinh thùng rác mẹ giày mình thùng rác dần dần nó ngon hả lớn rồi nó sợ nằm lấy cái đuôi nằm lấy cái đuôi sao ơi làm được không em anh làm đi anh xin em ấy nóng thế nhỉ Nào anh đang quay mà Đang quay cứ bíp bíp bíp bíp rồi Bíp bíp bíp Rồi đẹp ra Rút đuôi nó đây em Rút đi Ôi, con, con, con, con, con, con, con, phí lắm Ôi, ngon thế Phí thế Không chuyên nghiệp kìa Ui, ngon thế. em đem sủi sủi Em ơi, quạt nước ra đi, lửa to lắm rồi kìa Con chín à, hết rồi, con đi đâu à? nữa Để nó sáng ơi ngâm ngâm ngâm dây suối đi ngâm cái đó dây suối giúp anh Ôi, ngâm đi không để cho nó không ngâm cho nó nó lốt ôi mày em anh anh Long ơi cho tí không để suối cho nó dễ rửa tí mày sinh cho dễ thanh à? niên cố cố ăn cho hết ví <laughs> à và cái kết ngâm hẳn vậy luôn à Đấy thêm. Không, trôi đâu. Đưa đi, nhiều vào. Chấm cho nó sướng. Đấy này đổ cái này lên này. Ừ. Rồi, anh Vũ man à? Anh em ơi, tập nhanh đi, Let's set it. Đây, let's set it. Chưa. Vũ không ăn à anh. Đây. Đấy rồi. rồi. Một con này ngon. Con này ngon nhất đấy. Ừ, thôi nhỉ. Con này thơm <laughs> Còn nào em mới nói là thơm <laughs> Bây giờ mới được ăn Anh cầm quán vào có quên nhá rồi Nào pháo Anh đưa anh đâu? Thế rồi Ôi, muốn quảng vậy. Tạm biệt anh em nhá. <laughs> Hẹn ờ, anh em video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và share nhá. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Nhớ like và subscribe nhá. À. Tạm biệt. Sao cho anh cục đá vậy? Hẹn gặp lại video tiếp theo Đá người này làm gì còn nữa <laughs> Anh chờ đi anh không anh uống chay một tí thôi Ngon này Bye bye mà Bye bye mà <laughs>